chào anh em thì hôm nay bên công ty của bà bịp và tôi giới thiệu với anh em bộ đồ chơi sóc đĩa mới em nhá cái hàng này khẳng định nha là bát đĩa xanh chín 100% em chỉ luôn cho tôi là bộ vị không tang là em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi anh em này là con là cái đều chơi được anh em nhá thì hàng tôi bán hàng cái mùa dịch kéo dài tôi sẽ gửi lưu đường bưu điện cho anh em một đến hai ngày hàng đến anh em thử hàng tại nhà chuẩn thì thanh toán anh em nhá còn em có thời gian nên thử hàng trực tiếp bến xem đình hà nội bến xem đông sài gòn anh em nhân viên đón và giao lưu với nhau anh em này thì trên cái uh, bộ môn có bịp thì cái hàng là đẳng cấp nhất thì mới nhất tôi giới thiệu với anh em anh em này bát đĩa xanh chín 100% nha tôi sóc này sóc xong cái hàng này là con là cá em vẫn chơi được này tiếng này tôi xuống người tôi đánh chắn này 5 triệu chắn này anh em này này nè này tiếng đầu khởi động này ok Và tiếp theo này hàng đi chơi khẳng định với anh em này anh em ăn được tiền này chắn này anh em thấy không sấp đôi anh em nhá không thể sai được đấy hàng này chuẩn nhất đẹp rồi đánh là anh em ăn được tiền không thể thua tha được em này chắn này anh em thấy không đấy cực kỳ là chính xác chuẩn chỉ anh em nhá ví dụ tôi để lẻ này anh em này để lẻ này tôi không cần sóc anh em nhá đây, tôi lướt qua này anh em này à, lẻ đúng không đây anh em nhìn này à, đặt qua phát quân đi chắn này anh em thấy không đấy đặt đây đấy đây ba đen cho anh em đấy, để cho nó xa xa ra tí này em thấy không đấy quân chạy như tôm tươi luôn nhảy như tôm tươi ba trắng này sấp đôi anh em nhá ba trắng này sấp đôi anh em nhá ba đen này sấp đôi đấy thì uh, vừa rồi tôi uh, giới thiệu với anh em cái bộ đồ chơi cực kỳ đẳng cấp nó là cái kẹp nam châm để tôi để dưới tiền này anh em này cái kẹp nam châm này ạ giá thì rẻ như cho mà cái giá trị cái hàng hóa của nó thì nó rất là đẳng cấp để anh em đi chơi thuận tiện ăn được tiền thì có ba cái sản phẩm để anh em đi chơi ăn được tiền một là anh em phải luồn những cái bát hình không luồn bát hình em phải luồn đĩa hai cái đồ đấy anh em rất là dễ người ta rất dễ đập một đĩa khiển hai đĩa làm đĩa camera thì cái cơ động thứ ba đó anh em phải luồn quân vị ngoài ba thứ đó ra tôi khẳng định anh em không có gì mà chơi mà anh em thể không luồn đồ mà anh em ăn được tiền anh em nhé tôi khẳng định luôn anh em quan tâm alo tôi không chín tám bốn ba một bốn số tám như này ngoài ba cái đồ ra là anh em đi chơi không có gì mà anh em không luồn mà anh em ăn được tiền anh em nhá đấy thì quân vị là quân vị không tang nhà tôi làm trên tất cả loại quân vị villa thăng long trắng này đóm này bài thuốc này đây những cái bộ vị tôi làm sẵn cho khách này thì loại quân vị nó chia làm hai loại một nó là quân chẵn hai là quân nẻ thôi tôi là clip đây tôi là quân chẵn anh em nhá đấy thì các loại bài tôi có thể đóng khui hộp mới cho anh em các loại bài như bài táo bài ớt này kim cương xanh kim cương đỏ rồng vàng rồng đỏ hay các bộ trắng hay là bộ đóm này nhá đều rất là chuẩn cho anh em cái kẹo nam châm thì cực kỳ là nhỏ mỏng và rất là khỏe em này thì đi chơi anh em có thể ngụy trang lên tiền như này anh em nhá dán hai tờ tiền vào nhau anh em có thể đặt trước mặt như này thì anh em có thể chơi đưa qua đưa lại là chơi anh em nhá đưa qua đưa lại thì em biết rồi đây đặt đây này đây, ví dụ này là con là cái này chơi được là cái em đi chơi tiếng nào mà ví dụ là đánh lẻ em đi đưa qua đặt lại phát là về chặn nghe này em thấy rất là rõ nha mắt thấy tai nghe này ba đi xanh chín này đĩa thì đĩa nào cũng được em đang tôi đổi cái đĩa bất kỳ này này đấy này, này sấp đôi luôn em thấy không em à, rất là đẳng cấp này ba trắng này đặt xuống cái này lề sấp đôi luôn à, đĩa nào cũng được thôi không quan trọng là đĩa nào cả em nhé thì em có thể ngụy trang vào những cái chỗ khác vị trí khác anh em này cái kẹp nam châm nó rất là nhỏ nó có thể ngụy trang vào rất là nhiều điểm khác nhau hay là em có thể đúc vào cái bao thuốc à đúng rồi cỡ bài cỡ bài em phải đặt ở đây dụ đi chơi dụ người ta ờ, cắt xong bao thuốc nó vứt qua này em có thể đặt ở đây à, đi qua là quân nhảy mầm này anh em này à, à, sóc xong rồi tứ tử này đi này rồi tôi sóc luôn này à, à, đưa qua này phát này quân nhảy sắp đôi luôn anh em nhá khi, khi làm tiếng nào làm đánh trắng thì anh em có thể đánh xanh chín này Với anh em là cái anh có thể đánh thì anh em đưa lên cao lên một tí anh em đưa cao lên một tí này là lại về ba đen ngay anh em nhá rất là dễ nhìn không có gì khó cả còn tiếng nào mà làm đánh lẻ làm đánh xuống tất lẻ thì anh em lại đưa qua phát này này này về chẵn luôn anh em này sấp đôi này à, chuẩn đét anh em nhá thế thì có thể anh em ngụy trang cái chỗ khác thì nó là cái rất là nhỏ rất là gọn có thể ngụy trang hoặc là anh em thể ngụy trang cái bao thuốc đánh bạc thì ai cũng hút thuốc rồi anh em có thể đúc vào bao thuốc anh em này đây tôi đúc vào cái bao thuốc thăng long này, vừa cả cái bao thuốc chính tỏ rất là bé anh em nhá em phải đặt bao thuốc trước mặt anh em này đấy, ba trắng này đặt phát này đi sấp đôi này. anh em thấy không đấy, rất là dễ dễ rút sử dụng ba trắng này, này đặt phát này đấy, tôi sóc luôn anh em này à, xong rồi đưa qua phát này này trắng luôn anh em tứ trắng này anh em này đưa qua một cái này anh em này nẻ này nẻ anh em đặt vào này đó là chắc này anh em thấy không chẵn luôn anh em nhé rất là dễ chơi hiệu quả hoặc anh em có thể ngụy trang vào cái vị trí nữa rất nhiều vị trí để anh em ngụy trang anh em nhé không thích bao thuốc thì anh em có thể ngụy trang điểm khác anh em cứ alo tôi 0984 314 số 8 anh em nhé để tư vấn cái sản phẩm này hoặc là cái cái đồ tiện dụng nữa là anh em thể kẹp vào ví của anh em đây anh em này đúc vào một cái ví đây vũ đây là cái ví sử dụng của tôi em nhé em phải đúc vào cái ví em vứt trước mặt như này thì khi cái sóc xong này, đưa qua này, này chẵn luôn em thấy không nẻ thành chẵn chẵn thành nẻ không gì khó khăn cả em này à, chẵn luôn thì khi là con thì em chơi như thế nào ví dụ tôi ví dụ anh em đi chơi tôi là con tôi để cái ví trước mặt đây đúng không thì khi là nó sóc xong là sóc xong này tôi đặt ở đây đặt đây đi tôi đặt đây thì tôi ở đâu mua gì ở đâu xin nàng tiếng tiếng này nào à, xin nàng tiếng này tôi kéo về em tôi sẽ kéo cái động tác của tôi là kéo về à, tôi đánh à, xin nàng tiếng này anh em này chặn luôn này em nhá xin hàng tiếng đó thì tôi kéo về tôi biết là chắn rồi là tôi xin hàng tiếng là đánh nào để em là chuẩn đét luôn này đây đặt xuống này em này em đã chặn luôn thì em có thể ngụy trang vào cái chỗ kín nữa là cái chỗ nào mà anh em ví dụ em đánh ở một cái mặt bàn em nhá những cái bàn thì có thể bàn nó dày như thế này thì anh em có thể là anh em kẹp nam châm ở dưới anh em thể dán nam châm bằng keo 502 anh em có thể dán ở dưới gỗ như này một cái tấm phản anh em chơi ở hay dưới giường em dán đây thì em mà chơi ở trên em biết cái điểm này là cái điểm có kẹp nam châm em chỉ đưa qua phát là là dính hàng thôi còn khi em không đưa qua cái điểm này là em đưa qua cái điểm khác thì là nó lại có thể là đánh xanh chín anh em nhé đấy mình đánh để mình rất là lựa hoặc là dán ở dưới chiếu hay dán ở dưới đặt ở dưới chặn được em nhé đặt cái cục ở dưới chặn được là có thể đưa qua rồi anh em này để anh em rất là dễ nếu mà anh em bảo là ví dụ như một cái cục này nó cái diện tích nó chưa rộng thì anh em có thể mua hai ba cái kẹp nam châm để cho nó diện tích nó rộng ra là anh em chơi chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi không chỉ tám bốn ba một bốn số tám anh em này thì có ba cái đồ chơi khẳng định em anh em không luồn được bát thì em phải luồn đĩa không luồn đĩa phải luồn quân vị ngoài ba thứ đó ra không có đồ gì mà anh em tự nhiên mình em có thể chơi được không có đồ mà anh em bảo anh em chơi được thì tôi khẳng định em là không có cái đồ đấy ở trên Việt Nam mà trung cấp đồ của bạc bịp mà chưa có cái sản phẩm mà không luồn bát đĩa quân vị mà anh em chơi được như thế thì không ai phải đi làm hết anh em nhá đấy thì nếu anh em chơi cái đồ khác cơ động hơn anh em phải đánh cái quét ngang quét ngang là anh em có thể kẹp vào ví anh em này anh em có thể kẹp vào ví anh em đi chơi nó rất là cơ động cho anh em anh em này kẹp vào ví rất là nhỏ gọn này đấy hoặc là anh em có thể chuyển sang là kẹp vào ví này em có thể chuyển sang đánh đồ cao cấp hơn đó là cái ống cảm ứng cái ống cảm ứng này là cái ống R6 phiên bản có rơi hoặc là cái phim ống P6 là phiên bản không dây em nhé thì vị tôi vào cho anh em là vị không tan, bán hàng là có bảo hành cho anh em này đổi mới một tháng này bảo hành miễn phí một năm này à, có phiếu hành đầy đủ có tem mát rõ ràng anh em yên tâm về công ty nhà tôi hoạt động 15 năm trong cái lĩnh vực là cung cấp đồ bạc công nghệ hay những cái bát hình điều khiển đĩa chiều tôi để bán hết em nhá đấy những cái giá những cái sản phẩm là chuẩn nhất đẳng cấp nhất đấy thì nhà tôi thử hàng trực tiếp lên bến xe đi hà nội bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó cơ sở đối diện của bến anh em thử hàng bán tất cả đồ gò bịp anh em liên quan đến đồ gò bịp mà tôi đều cung cấp hết kính áp tròng bò cua tài xỉu hay game giải bài trên không về cái mùa dịch này có anh em không lên được thì tôi sẽ gửi xe gửi đường bưu điện cho anh em thử tại nhà chuẩn để thanh toán không thì anh em mình là giao lưu vui vẻ tôi khẳng định hàng này chính xác 100% anh em này đây này ba đen này đặt chung cái này nhảy sấp đôi anh em thấy không đây nhá người thật việc thật anh em này ba đen này nhảy phát sấp đôi này ba trắng này này đi phát sấp đôi này anh em này rất là dễ chơi dễ sử dụng cảm ơn em theo dõi clip của tôi xin chào anh em hôm nay bên công ty cờ bạc bịp tôi giới thiệu anh em cái độ bộ đồ chơi rất là nổi đồng cối đá em này đây đó là cái bệ trôn cuốn vòng em nhá báo rung chẵn lẻ 12 cái bệ trôn này bệ trôn nano chống nước chống ẩm chống thấm mà anh em có thể đấu rơi chạy quanh nhà anh em thể trôn dưới đất để anh em đánh rừng đánh núi đánh nương đánh dãy hoặc các chủ sới có thể trôn cậy gạch trực tiếp trôn dưới nền nhà anh em hoặc là anh em trôn dưới giường anh em nhá dưới gầm giường hoặc là anh em dán ở dưới ờ, giường hoặc dưới bàn đều đánh được hết anh em này thì cái hàng này là cái hàng đã là chủ sới thì anh em không còn xa lạ thì cái đồ này nữa báo rất là chuẩn luôn này dung một đánh nẻ không dung thì đánh sấp đôi dung hai đánh tứ tử tứ trắng tứ đen đều dung hai anh em nhá thì hàng này là bát đĩa quân vị xanh chín bát đĩa là xanh chín chỉ lột đúng một bộ quân thôi quân là quân không tang anh em này không quân không tang là thầy thợ bóc ra không có một tang tích thì thử làm trông không hút thì các loại quân vị là tôi đều làm cho anh em thì là clip tôi cắt các quân vị ra còn anh em này vị là vị không tang là vị đẳng cấp anh em nhá thì vị bài các loại bài double ca rồng vàng rồng đỏ kim cương xanh kim cương đỏ nhà tôi đều làm hết đấy hay là cái bài các loại bài lạ của tôi đều được hay là loại vị thuốc nhà tôi là villa thăng long đấy, hay là các loại chắn đóm nhà tôi đều làm hết cho anh em rất là chuẩn chỉ đây những bộ vị tôi đã chuẩn bị sẵn tôi đã làm sẵn này thì cái ờ, bệ trôn này thì khẳng định với em là cái đồ chơi này là cải tiến rất là nhiều ngày trước là đánh là ra rung vào rung rất là loạn anh em mới chơi với vào đồ để không chơi được thì đến thời điểm của năm nay cái hàng công nghệ mới tối ưu rung chỉ vào rung và ra không rung anh em nhá để em đi chơi mới chơi với vào đồ đều chơi hết anh em thể lối dây cuốn chạy qua nhà hoặc là anh em có thể lối qua rừng qua núi thì cái hàng này là dùng hàng sạc hàng sạc thì anh em có hai phương án một là anh em vừa sạc vừa đánh hai là anh em có thể sạc xong anh em đánh sạc ba bốn tiếng em đánh cả ngày đấy thì khi mình đã đấu rơi mình lối ra chỗ ngoài chạy từ cái chỗ vị trí đánh đến cái chỗ mà mình đấu cái đầu ra ngoài khoảng là 5 mét 7 mét thì tùy anh em cái cục đen này có chức năng là gì đầu tiên là có cái bánh răng bánh răng để chỉnh cái độ cao độ thấp của cái bệ chôn vòng này nó đánh anh em nhá đấy thì anh em có thể ví dụ đánh là anh em ví dụ là chôn đất chỉ thấp tầm này thôi là anh em đánh là anh em có thể chỉnh này hoặc là anh em nó để chôn dày tầm này dày dày cái tầm của nó là tầm này ví dụ tầm của nó trên 10 phân thì là anh em lại phải chỉnh ở đây đấy thì mình có thể chỉnh theo cái bánh răng này anh em nhé đây anh em có cái bánh răng em chỉnh này đây này rất là dễ em nhá rất là dễ chơi thôi có công tắc nguồn đây anh em bật công tắc nguồn đây lên anh em chỉnh tôi chỉnh cái tầm vừa này em này đấy, chơi rất hiệu quả anh em á thì tôi làm clip tôi sẽ để ở đây khi em đi chơi này anh em chôn ở dưới là nhà là tùy anh em đấy, thì vị là vị không tang thì bây giờ tôi sóc anh em đôi ba tiếng bài này tôi đánh này em này đấy thì cái nhịp rung cái rung ạ đi kèm nó tất nhiên là phải có rung em á cái cục rung này là anh em có đây có công tắc bật lên đây này Đấy. thì anh em đánh pin téo sử dụng pin téo pin téo anh em chuẩn bị giúp tôi hai quả pin téo này anh em chơi đủ một tuần rồi em đánh tôi cái lát về bàn này Đấy. bật công tắc lên rung một nhịp này rung một đánh lẻ rung hai đánh chắn à rung hai là đánh tứ tử không rung là đánh sấp đôi anh em này sóc xong này Đấy, sóc xong đặt xuống này đã là cái bệ trôn rồi đánh chính xác 100% sấp đôi anh em nhá chồng quân chồng vị để báo hết đĩa dày đĩa mỏng bát dày bát mỏng đều đánh được thì nó là hàng bệ trôn rồi anh em này đặt ở đâu rồi đặt giữa được này ngày xưa đánh bệ trôn là phải vào đúng cái bệ trôn nó thì mới, báo tròn được đây để lệch rất là lệch vẫn là ok bạc lẻ lại anh em này thì ba tôi có thể để lệch thẳng ra đến đây là vẫn đánh được anh em nhé anh em nhớ đi chơi em trôn đâu em phải đánh dấu điểm ở đấy anh em nhé lẻ này Đấy, em quan tâm alo cho tôi 0984 314 Đấy, chôn đâu thì mình phải nhớ điểm những cái hàng này ạ Ngày xưa nó ra dung vào dung nhưng bây giờ thì ra dung vào không rung Vào dung ra không bao có chuyện dung Sấp đôi đấy đây, tôi đổ đồ để khắp vị trí cho anh em xem này này đặt xuống này rồi sấp đôi anh em nhá thì bây giờ tôi bỏ cái bát này ra nếu mà tôi chôn mỏng thì sẽ ra sao tôi sẽ chỉnh cái bánh răng này đấy, để tôi chôn cho để cái độ độ nó bắt thấp này này đặt xuống này một dung này tứ tử anh em này thì anh em đi chơi anh em đúc anh em có thể đúc cái dung trong người anh em nhá còn tôi làm clip tôi sẽ để ra cái bát này thì cái bệ chôn báo dung chất nẻ 12 cái hàng này hàng đẳng cấp nhá để chu nano báo dung chất nẻ 12 công nghệ số rồi một này một lẻ này anh em này rất chính xác rất chuẩn chỉ em nhá thì tôi đổi sang cái đĩa dày hơn xem báo có ok không anh em này đây tôi đặt luôn này chẵn là không dung này không mở dung này đây ra không dung vào cũng không thể dung nẻ của nó là đi một ra không mở dung anh em nhá đấy hàng công nghệ cao anh em tránh bị loãng này cứ tử dung hai này một này hai này bây giờ tôi sẽ chỉnh lên một chút này để tôi đặt lên cái bát này em này em này này của nó đi một này này em này chẵn đi hai này à, chẵn không dung này em nhá nẻ của ba đen nó là đi một này tứ từ của nó là đi hai là rõ ràng rồi không thể sai được chỉ dung một dung hai một này đồ chơi rất là hiệu quả nhé, chính xác trăm phần trăm trước khi kết thúc video tôi sau cho em một vài tiếng nữa này anh em này sấp đôi này anh em nhé anh em quan tâm alo 0984 31468 nhà tôi cung cấp tất cả các sản phẩm liên quan đồ của bạc bịp anh em này vẫn đừng sấp đôi này năm người đánh sấp đôi này bẹt có sấp đôi này anh em này rồi tiếng này sai này lâu lâu xuyên tiếng tôi bỏ qua anh em nhé Thì lại chính xác lên chính là một trăm mười tiếng khả năng xuyên một tiếng không có cái vấn đề gì anh em này một này năm người đánh nhẹ này không bao chuyện sai hai tiếng anh em nhé tiếp cho anh em hai tiếng nữa này nẻ rồi em thấy không tiếng cuối này đặt xuống này một này tỷ lệ đây ba trắng này không thể sai được em nhá ba chữ này thanh chín một trăm phần trăm rồi dùng thì dùng hàng sàn em này đấy thì cái bệ trôn vòng la lô báo dung chất nẻ một hai này cái hàng nồi đồng cối đá rồi chống ẩm chống ướt nhá anh em nhá kể cả ướt nước vào xi măng vữa vào không vấn đề gì em này chôn xong em nắp cạch vào như bình thường em quan tâm alo tôi không chỉ tám bốn ba một bốn số tám thử hàng lên trực tiếp bến xe mình hà nội hoặc bến xe đâu sài gòn gần đâu qua đó bớt chút thời gian lên thử hàng anh em ở xa tôi sẽ gửi bưu điện trực tiếp về cho anh em vì đang cái mùa dịch anh em này gửi về trực tiếp thử hàng chuẩn với thanh toán không không phải trả tiền hoặc anh em nên thử hàng trực tiếp nhà tôi bán tất cả đồ của bạc bì bịp này anh em đánh sóc đĩa có thể anh em đánh uh, những cái bệ uh, cái bệ kẹp ví quét ngang này hay là trên điện thoại 1280 thì anh em là tất cả có dung hoặc cao cấp hơn nữa anh em đánh cho tôi cái ống ờ, R6 này có cái phím khiển anh em này đấy hoặc là cái ống 3P6 vị tôi các loại vị đều làm này hay cái bát hình bát camera đấy đĩa khiển đĩa chiều đấy, quân cảm ứng quân từ quân kẹp nam châm thì trong cái bộ môn cờ bạc bịp thì một là anh em phải luồn được bát bát soi mắt anh em nhìn hai là anh em luồn được đĩa ba anh em luồn được quân vị thì theo tôi là luồn quân vị rất là cơ động em nhá nó không phải nhìn nhàng thiết kế nhiều không phải chuẩn bị biến bãi nhiều đấy thì mình phù hợp loại nào chơi đấy ví dụ mình phù hợp chơi được ở nhà thì mình làm cho anh em cái bệ trôn anh em nhá bệ trôn vòng để báo rất là xa rất là rộng alo chín tám bốn ba một bốn số tám Đấy, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi Xin chào anh em thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp và tôi giới thiệu với anh em cái bộ đồ chơi mới bát đĩa xanh chín anh em chỉ luôn đúng tôi bộ quân vị này em chỉ thắng tuyệt đối cuộc chơi em em rất phù hợp với những sòng sới gọi là chủ sới có thể thiết kế các sòng sới ra hoặc anh em chơi những cái bạc cỏ bạc làng anh có thể đánh được đó là cái bệ bệ trôn ờ, nano dung 12 nha anh em nhá cái hàng này là hàng đẳng cấp nhất độ chính xác lên 100% anh em đã thời thợ con bạc già từng đánh cái hàng này sòng sới đánh cái loại này thì là anh em không xa lạ gì rồi cái, công nghệ của cái năm nay là thứ nhất là bắt nó xa hơn Đấy, pin thì sạc thì đánh có thể vừa đấu dây cái dây này nó cuốn anh em này cuốn em phải đấu dây lên 10 20 mét anh em thể đấu anh em chôn xong ở dưới đất anh em thể đấu dây ra ngoài kéo dây ra ngoài anh em sạc ở đây anh em nhá thì trên cái cục đen này có thể có công tắc bật nguồn tắt nguồn và sạc trực tiếp trên này chỉnh cái nhịp rung to dung nhỏ cao thấp độ cao độ thấp độ dày độ mỏng là có thể chỉnh được hết trên cái cục đen này em đã để anh em đi chơi cực kỳ hiệu quả em này dung một đánh lẻ không dung đánh sấp đôi dung hai là đánh tứ tử anh em nhá cái hàng này cực kỳ là chính xác chuẩn chỉ em này cái đồ này cải tiến mới nhất là cái bệ trôn này thì khi em đi chơi nó có thể ngụy trang vào đâu anh em có thể dán ở dưới ờ, đánh ở trên giường em có thể dán ở dưới giường anh em phải dán trực tiếp ở dưới ờ, dưới hàng dưới giường luôn anh em nhá hoặc anh em có thể cậy anh em chôn dưới nền ờ, nhà hoặc là anh em đánh trên lương trên dãy thì là anh em có thể là chôn dưới đất thì độ sâu độ mỏng thì tùy anh em quyết định vì nó có thể chỉnh được cái độ sâu độ cao độ thấp để bắt được tín hiệu nha. em quan tâm sản phẩm alo tôi 0984314408 để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế cho anh em cái độ chính xác cái hàng này ra làm sao để xem nó có đẳng cấp không anh em nhá tôi sẽ tháo gỡ ra này em này đồ đi chơi cực kỳ hiệu quả anh em anh em có thể kéo dây ra ngoài lên đến vài chục mét được em này đấy thì đây anh em cả các công tắc lên giúp tôi là anh em thể ok anh em nhá Đấy thì quân vị là anh em lưu ý này quân vị là quân không tang thầy thợ bóc ra không một cái tang tích gì thử nam châm là không hút anh em nhá Đấy, vị là vị mới vị đẳng cấp vị khui hồ anh em này đây là một cái lá bài này các loại vị từ các mẫu thuốc này thăng long này vina ba số hay đến các loại bài bài double k cái cương xanh cương đỏ dòng vàng dòng đỏ chúng tôi đều làm hết em này thì bán hàng nhà tôi là có kỹ thuật viên có phiếu hành đầy đủ đổi mới một tháng và bảy miễn phí một năm em là cái cơ sở uy tín giá cả rất phải chăng là anh em đã đi anh chủ sới không xa lạ hàng này đây là một cái sạc của nó anh em này em thể đấu sạc trực tiếp vào sạc có thể vừa đánh vừa sạc anh em cắm trực tiếp điện vào hai là anh em có thể là sạc lúc tôi ba bốn tiếng anh em đánh cả ngày được em nhá đấy thì khi em chôn lên nó không ảnh hưởng gì nha kể cả thấm nước vào cũng rất là ok Đấy, thì cái bệ trôn nano này thì có thể khả năng anh em này nó có thể chống được cả nước nên anh em trôn nước đắp xi đắp vữa đều ok thì anh em có thể ví dụ anh em có thể đánh dụ ờ, để dưới ờ, chăn dưới chiếu thì em có thể đánh cái thảm này anh em nhé cái thảm từ lao lô thì có khi anh em muốn kín đáo không có một tăng tích gì thì anh em bắt buộc phải chôn dưới đây là nhà anh em nhá em đi cho tôi chôn là anh em phải nhớ điểm anh em nhá chôn anh em phải nhớ điểm là anh em cái điểm nào là anh em có cái bệ chôn thì anh em phải đánh được nó thể sai lệch được một tí nhưng không thể được sai quá em này thì không làm mất thời gian của em nữa là tôi sẽ cắt vị đi vào thực tế cho anh em anh em nhá mới chơi mới ba đồ đều chơi hết cái hàng rất là cơ động vị là vị không tang đấy khẳng định em là vị không tang nhá đấy, không có một cái tang tích dấu vết gì cả này mình chơi rất phù hợp với những cái chủ sới lớn nhỏ hoặc là anh em có thể chuẩn bị trước ở bến bãi anh em này đấy chính là tôi đánh thực tế em này đây tôi đã bật lên và tôi đã chỉnh rồi em nhá rất là đơn giản thôi thì bây giờ tôi sẽ để đấy, cái đĩa là để cái ờ, rung ra đây thì đi kèm nó phải có một cái dung dung này là anh em thể đúc trực tiếp trong người ai chơi thì người đúc trực tiếp trong người không ai kỹ thuật cả hoặc là mỗi người cầm một cái dung hai ba người chơi chung thì cùng cầm cái dung đấy cái hàng này là chơi viên tiểu anh em này thì pin tiểu anh em biết rồi pin tiểu rất là ok anh em không phải lo cái chuyện là hết pin anh em nhá cầm cho tôi hai ba quả pin tiểu thì anh em có thể đánh hàng tuần luôn Đấy. hàng nhà tôi là đại lý lớn cho nên giá cả rất là phải chăng nên anh em yên tâm uy tín chất lượng giá cả phải chăng bật lên này gặp công tắc nó sẽ rung một nhịp anh em này Đấy, tôi làm clip thì tôi sẽ để trực tiếp hai cái bát này đây anh em nhá Đấy, tôi sẽ để trực tiếp ra bát để tôi đánh cho anh em xem cái độ chính xác này nó có ok không nó có chuẩn không em này à, thì với công thức là dung một đánh nẻ dung hai đánh chăn về đây vào này cái ưu điểm nhá ngày xưa ra dung vào dung bây giờ đó là tối ưu rồi chỉ vào dung ra không dung đấy anh em hoàn toàn nữa này vào này dung một này anh em này ra không mở dung em nhá sấp đôi không mở dung này à, du không dung này tôi làm clip tôi để ra đây khi em đi chơi chôn dưới đất em nhá hoặc là chôn dưới nền nhà tùy anh em này ba đen ba trắng vẫn là dung một đấy đặt xuống phát là báo ngay tứ tử của nó đi hai nhịp anh em này thì cái bệ chôn nano báo dung chất nẻ 12 cực kỳ là chuẩn anh em nhá không thể sai được này sấp đôi vẫn là không dung này em này đấy không thể sai được anh em nhá chính xác 100 phần trăm anh em này đấy bây giờ tôi sẽ sóc đôi ba tiếng bạc để anh em biết cái độ chính xác nó chuẩn chỉ làm sao làm sao chơi như thế nào anh em này đấy, bây giờ tôi sóc cho anh em này một hai tiếng này là tôi sóc này sóc đặt xuống này không dung không dung nó là sấp đôi anh em này chuẩn đét em nhá chồng quân chồng vị là báo hết vị là vị không tang anh em hoàn toàn yên tâm này sóc đặt xuống này anh em này à, tiếng này này khẳng định với anh em này tiếng này là dung nó hơi ờ, hơi không không, không rõ lắm anh em này tiếng này tôi bỏ qua này anh em này à, dung một nó không dung rõ này là số này cái tỷ lệ chính xác nó lên đến chín năm phần trăm anh em nhá này sấp đôi này rất là chuẩn anh em này Đấy. em thể lối xây đi qua chạy qua mạch nhà anh em này bạc đi bạc lẻ này một tỷ lẻ này anh em này Đấy. rất là chuẩn anh em nhá tiếp này này là số này vẫn đứng cầu lẻ này em ra ba đen đi ba trắng tiếp này thì đĩa đĩa nào được nhá đĩa rất là dày tôi đổi đĩa bảo xem có đánh ok không em này ờ, đĩa thì đĩa nào được bán hàng nó có bảo hành cho anh em Đấy, em nhìn nhá cái bệ trôn này em đặt lệch một tí vẫn báo này em này không nhất thiết phải đặt tâm giữa em nhá này tứ tử này tứ trắng em này thấy không rất chuẩn không nhất thiết phải đặt tâm giữa đặt lệch một tí vẫn là ok bật rất là khỏe em này nè này em này thì bây giờ tôi sẽ để cái bát này úp lên để xem cái độ cao này khoảng 10 hơn 10 phân thì đánh ok không thì bây giờ tôi sẽ chỉnh nó lên một chút anh em này đây này chỉnh này tôi sẽ chỉnh lên một chút đấy để cho nó bắt tín hiệu nó khỏe hơn anh em này đấy, bắt cao hơn này đấy, để em ví dụ đây là anh em chôn dưới đất này đây cái độ, dày của đất anh em nhá để em lưu ý này đặt xuống này một dung này bạc lẻ này anh em này rất chuẩn xác anh em nhá anh em galo tôi 0984 31 4 số 8 là đại lý lâu năm rồi anh em nhá yên tâm về chất lượng giá cả tứ tử này tứ trắng em này rất là ok tiếp này này đặt xuống này một này hai này vẫn đứng mặt tứ tử này tứ trắng hay đi tứ đen này nằm năm người đánh thẳng cái mặt tứ tử này em này tứ trắng đi tứ đen em nhá đây này nẻ đi một này rất là ok nẻ của nó đi một nhịp anh em nhá sấp đôi không dùng rất ok ba trắng ba đen vẫn dùng một nhịp rất chuẩn xác anh em này bây giờ tôi sẽ bỏ cái bát này ra bây giờ tôi sẽ sóc tôi sẽ đây này, này, này. này rơi lên này vẫn báo này anh em này một này hai này hai nó tứ tử này em thấy rất là chính xác chuẩn chỉ nhá 95 phần trăm độ chính xác không dùng loạn không dùng xuyết anh em này mà khi em chôn bẹ dùng chôn ờ, chôn dưới đất rồi thì không bao giờ sai được anh em nhá rất là chắc chắn luôn không sợ ướt chống nước luôn anh em này đấy hai dung em này đấy, ra là hết dung này em quan tâm alo tôi không chín tám bốn ba một một số tám cái này không dùng anh em có thể tắt đi em này cái hàng hàng công nghệ này bệ trôn la lô báo dung chẵn một hai đời công nghệ cao anh em có thể ví dụ đi chơi anh em có thể là đúc trong túi quần túi áo túi áo trơn đỏ mới chơi ba đồ đều chơi hết nhá có em đánh những cái bệ quét ngang này quét ngang em kẹp vào ví này hay em đánh những cái kẹp nam châm em ờ, nhét vào tiền hay là nhét vào ví hay là bao thuốc hoặc cao cấp hơn nữa em đánh cái ống cảm ứng uh, ờ, R6 hoặc là ống P6 là bản không dây thì các loại vị từ vina thăng long chắn đóm các loại bài loại thuốc thì tôi đều làm cho anh em đây những cái bộ vị tôi đã chuẩn bị làm sẵn cho anh em nhé hay là những cái bát hình đĩa camera đĩa khiển đĩa chiều anh em này anh em đi cho tôi có ba cái đồ chơi để em chơi rất là chuẩn anh em để em chơi này một là luồn bát hai đĩa ba là quân vị em làm mới chuẩn được đây là luồn vị này em chơi được em này đấy thử hàng trực tiếp lên bến xe đi hà nội bến xe Sài, bến bến xe đông Sài Gòn nhá nhà tôi bán tất cả đồ máy bài kép trong bầu cua tài xỉu hay game dạy bài tay không bây giờ tôi gửi bưu điện cho anh em anh em không thuận tiện tôi gửi bưu điện anh em thử tại nhà chuẩn thì em thanh toán không chuẩn thì em không phải trả tiền cảm ơn em xem clip Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý có bảo bịp và tôi giới thiệu với em cái thảm Lalo anh em nhá. Cái thảm từ Lalo là một trong đồ chơi đã cải tiến rất nhiều so với cái thảm thường ngày xưa anh em này. Thì đi chơi anh em thiết kế được phòng sới, bến bãi thì anh em luôn cho rồi bộ vị anh em nhá. Đi kèm là một bộ vị vị không tang, thầy thợ bóc ra không một tang tích gì thử làm châm không hút anh em nhá đây thì cái thảm từ alo là, là đồ chơi cực kỳ đẳng cấp nha này nó rất là nhỏ gọn này à, với diện tích nào đó là 20 x 20 anh em này 20 20 anh em nhá đấy thì nó nhỏ hơn cả một viên gạch đấy thì cái độ mỏng của nó cực kỳ là mỏng như một tờ giấy rồi một bộ của nó này là một cái sạc này cái sạc này là anh em sạc giúp tôi hai tiếng đồng hồ là anh em chơi liên tục được khoảng một ngày anh em nhá đây là cái sạc này tôi để riêng đây này thì à, đây là cái cục dung cục dung này ai chơi người đấy đeo hoặc em có thể mua thêm dung để mỗi người đeo một chiếc được hai người chơi mỗi người đeo một cái được thì về cái dung này là chơi pin tẻo anh em này pin tẻo này thì bây giờ tôi sẽ lắp cái quả pin tẻo vào đây thì công tắc này, này có tắt bật này anh em bật lên nó sẽ dùng một nhịp anh em nhá cái công thức bảng vị chơi cực kỳ đơn giản ai có thể chơi được dung một đánh lẻ không dung đánh sấp đôi tứ tử dung hai thì hôm nay tôi làm có clip vậy thì tôi để trực tiếp cái dung ra cái bát này tí nữa tôi đánh tôi kiểm tra nhịp dung thì ngày xưa cái bệ thảm từ la lô xưa là đi chơi là anh em là khẳng định với anh em luôn là đánh em này động bệ động động thảm này là nó sẽ rung này nhưng đến cái thảm hiện tại là động không vào rung bây tôi sẽ bật công tắc lên này tôi sẽ gạt công tắc lên này đấy về tôi động này động không vào rung anh em nhá đấy thì chính ra cái ưu điểm vượt trội nó động không vào rung thì khi đậu không dung thì anh em có thể giải ngụy trang lên đâu đầu tiên là anh em là giải dưới chiếu hai là anh em giải lên những cái tấm nhựa dưới này ba là anh em có thể giải dưới đệm dưới chăn thì khi mình ngồi trên giường nó động đậy thì cái thảm nó không ảnh hưởng gì này nó không ảnh hưởng gì nó không tạo tiếng rung đặc biệt là cái thảm từ la lô đời mới nhất của cái năm 2020 này là cái ưu việt nhất của nó là anh em không phải rung loạn thì ngày trước là vào rung ra rung vào rung ra rung thì bây giờ là chỉ vào rung ra không rung như này bây tôi sẽ lấy một cái quân vị vị đây tôi làm sẵn này các bộ vị tôi đều làm sẵn anh em nhá anh em yên tâm đấy thì rung một đánh nẻ rung hai đánh chát rồi tôi sẽ lấy cho anh em một con này ví dụ con bốn bích này đi đấy, đây là một, uh, những quân vị tôi đã chuẩn bị sẵn anh em nhá vị không tang thầy thợ bóc ra không một tăng tích thì thử làm châm không hút anh em nhá đấy, bao soi bao test luôn rồi soi quân vị cho anh em xem này đấy. em đó vị này không có cái tang tích hay cái dấu vết thì cả là soi xuyên luôn này ok luôn này anh em này đấy vị này chuẩn đét luôn đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế cho anh em xem này cái hàng này nói không với bát đĩa anh em nhé bát đĩa quân vị là xanh chín rồi tôi sóc cho anh em em quan tâm sản phẩm zalo cho tôi không chín tám bốn ba một bốn số tám anh em nhé à, tôi tên là dũng anh em này à, tôi để đây tôi đánh thực tế luôn em đôi ba tiếng bạc anh em nhé cái hàng này thì có ưu việt thêm một ưu việt nữa là nó có cái cốt để anh em tăng giảm cái ờ, độ rung mạnh rung nhẹ thì khi anh em đi chơi để nó bắt cao bắt thấp ví dụ anh em để những cái chân nó mỏng thì anh em có thể chỉnh lại cho sang bên phải để cho nó bắt thấp anh em nếu mà đánh đệm dày chân dày thì anh em có thể chỉnh sang bên trái anh em để nó ờ, bắt được mạnh hơn anh em này cứ đánh này dung một đánh nẻ không dung sấp đôi dung hai là đánh chắn à cứ tứ tử anh em nhá sau xong này tôi sóc rồi à, sau xong đặt xuống này không dung sấp đôi anh em nhé à, rất là chuẩn anh em nhá thì cái bệ của cái năm nay ạ à, cái thảm của cái năm nay ạ là cái đồ chơi đẳng cấp nhất à, có dung ngay này Đấy, vào các dung nghe lẻ này à, tôi đánh cho vài tiếng bảng anh em này không tôi giới thiệu tiếp cho anh em này à, xong đặt xuống này là cái là con đều chơi được này sấp đôi này và đánh được cả mặt vị chồng quân chồng vị để báo hết vị để vị không tang thử nam châm không hút bóc ra không một tang tích gì một này này này cứ bạc cái đi cái ở này anh em này rất là đẹp này làm người này à, xong giảm xuống này làm người xuống chắn này bạc cái đi cái ở nhà đây à, tiếng này à, máy báo suối này em này lại này em này lâu lâu nó suối một tiếng không vấn đề gì à, làm người xuống lẻ này em thấy rất ok thì em nhìn nhá ngày xưa cái thảm ngày xưa là cái cái cái cái độ bắt của nó là phải đặt chính giữa nhưng cái thảm của năm nay là anh em đặt có thể sai lệch là thoải mái em này đây ví dụ này bây giờ tôi hướng dẫn cho anh em này lẻ của nó rung một này đây đặt ở ngoài hơi mịa mịa vẫn báo này da lại không dung em nhé rất là đẳng cấp ngày xưa da dung vào dung nhiều em mới chơi va đồ không biết là chơi như thế nào à, sấp đôi mặc định này để xa ra một để lệch ra một tí bên phải này đều không dung nha này, da này vẫn không dung này em thấy không Đấy, để lệch thảm vẫn không ok thì tất nhiên là ba trắng hay ba đen đều dung một anh em nhá tứ tử thì nó là dung hai không thể sai lệch được rồi thì ba tôi lại chỉnh cho nó bắt nó cao lên một chút anh em này tôi chỉnh này thì khi tôi chỉnh cao một chút này tôi để úp cái bát lên đây này anh em này lẻ của nó vẫn là đi một anh em nhé rất là rõ ràng Đấy, bắt rất là cao này khoảng 10 phân thì rất là vẫn là ok sấp đôi là không dùng anh em nhé Đấy. cái đĩa là tôi đổi sang cái đĩa nó dày lên một chút này đây cái đĩa này nó kích thước nó sẽ dày hơn cái đĩa này em nhé đây kích thước dày khác nhau thì tôi lấy cái đĩa dày hơn một chút này sấp đôi vẫn là cứ là không dung anh em này Đấy, ra không dung vào mới dung này vẫn là dung một Đấy. tứ tử là dung hai anh em này dung dứt khoát dung dứt điểm anh em nhá giờ tôi lại kỷ niệm anh em một hai tay nữa này khi sóc xong này thì tôi sóc định này tôi chỉ cần rơi lên thôi vẫn báo này bắt rất chính xác em này khẳng định em này tiếng này này mở bát này rung đầu đánh đấy này em thấy không này tiếng này suýt này lâu đầu suýt tiếng khoảng uh, ờ, 10 tiếng thì suýt suýt một tiếng này đây này một rung này nẻ này tỉ nẻ này em thấy rất chuẩn em nhá đấy nó khoảng tầm độ chín năm phần trăm độ chính xác này vào này vẫn nẻ này anh em thấy ba trắng nhá chỉ nhận em tiếng nữa này này đặt thấp xuống vẫn cứ là ok vẫn nẻ này em đã em quan tâm sản phẩm em alo tôi không chỉ tám bốn ba một bốn số tám thì cái thảm từ lalo này là siêu mỏng mỏng như một tờ giấy tôi sẽ nhấc lên cho anh em xem này em thấy không đây mỏng như một tờ giấy bóng luôn anh em nhá Đấy, rất là bền cái loại này không mà sợ gãy thảm anh em nhá gập chứ thoải mái rất là ok chỉnh được rung mạnh rung nhẹ rung cao rung thấp này có cái công tắc để bật lên gạt đây này em có thể giải dưới chiếu này rất là mỏng khoai phát hiện ra này hay anh em có thể là đánh ở giải dưới thệm dưới thảm mà tùy anh em không chơi thì em tắt này giúp, giúp tôi đấy nhá hàng tôi bán hàng ở phía ngoài này đổi mới một tháng bảy 70 phim năm thì cái ờ, mùa dịch này em có thể không lên được tôi sẽ gửi trực tiếp đường bưu điện về tận nhà anh em kiểm tra đấy, đi kèm là có những bộ quân vị thì các loại quân vị này các loại bài này double ca này kim cương xanh kim đỏ dòng vàng dòng đỏ đều đóng nguyên đai nguyên kiện hoặc là anh em muốn đóng rời tôi sẽ đóng rời cho anh em đây những bộ vị tôi sẽ chuẩn bị gửi cho khách này hay là những cái bao thuốc bao thuốc thì làm vào thành vào bụng này tôi đều làm hết này thăng long villa này anh em nhé hay các bộ vị trắng vị đóm là đều là ok hết là đều làm tất các loại vị cho anh em theo yêu cầu vị là vị không tang bắt cực khỏe cực chuẩn anh em nhá cái thảm từ lao lô là cái đồ chơi là rất là cải tiến của cái năm nay rồi kích thước thì nhỏ gọn là 20 20 này Đấy, thì nên thử hàng trực tiếp bến xe đình hà nội bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó lên trải nghiệm hàng hóa để anh em giao lưu cái hàng này giá cả rất là rẻ anh em nhá đấy và giá trị lại đích thực rất là chuẩn thì có ba cái đồ chơi để em luồn là khẳng định em chiến thắng này một là anh em phải luồn được bát hai là anh em luồn được đĩa đĩa là đĩa khiển đĩa chiều bát là bát hình hoặc là anh em phải luồn bộ quân vị thì theo tôi thì là đã là cái người là cờ bạc là lâu năm giải nghệ thì khẳng định anh em luôn là luồn cái bộ vị rất là dễ anh em đấy luồn những cái bộ vị và không khó khăn này anh em đã vào thế rồi luồn vị rất là rất là đơn giản thôi anh em ai chơi thì cầm dung hoặc mua thêm dung để tùy anh em đấy thì anh em của tôi phải gửi bưu điện anh em thì ngoài ra tôi bán tất cả đồ cò bì vậy máy bài kính áp trong bầu cua tài xỉu hack game dạy bài thì không em muốn đánh những cái ống à, anh em đánh những cái ống cặp đúng này r 6 này đấy, vị không tang là vị cặp đúng này hay là p 6 là không dây này hay là cái bẻ quét ngang này em nhá rất là đồ gì tôi đi cung cấp đấy thì cảm ơn em theo dõi clip của tôi